em xin anh đừng về nữa em sợ ảnh lắm mẹ kiếp xuống đi con này đừng ở đấy lên câu lết con này bị mối à, à, à, con mồi mình ác với đây. ôi rồi, ôi xong rồi. Xong rồi, xong rồi đấy nó đánh hằng lên này là chết chắc này vào sao mày lại tránh nhỉ đang như anh đặt bông hoa trên cái ừ. cầu chết con mẹ mày rồi vào ở đấy bầu đi bầu đi lên cầu này đậu vào pha là chết thôi đậu vào chết nghe đậu vào không sống nữa à ừ đậu đậu vào là chết thôi Xong Ôi trời ơi anh cưới đây ảnh mặt lên cho anh em xem nào Ui trời ơi Tôi trẻ lạng sơn đây Hút máu lạng sơn Hút máu lạng sơn đây <laughs> Ôi mừng quá Bể mất mồi rồi <laughs> Nào quay mặt xem nào Xem đuôi vàng mặt. nhìn đuôi vàng này Xem còn mặt em yêu nào Ôi trời ơi tuyệt vời Tuyệt vời nhá